Uống thức nước này buổi sáng bạn sẽ già hơn 15 năm so với tuổi và hay ốm đau bệnh tật. Uống thức nước này buổi sáng, bạn sẽ già hơn 15 năm so với tuổi và hay đầu ốm bệnh tật. Chú ý và tránh đi nhé vì nhiều người mắc mà không hay. Uống nước lạnh Sau một buổi tối, dạ dày trống rỗng và dùng nước quá lạnh hay quá nóng cũng không tốt, sẽ gây các bệnh về dạ dày cũng như tiêu hóa. Đông y chỉ ra rằng, khi vừa thức dậy, toàn cơ thể đang trong trạng thái co rút, Uống nước lạnh vào sẽ khiến cơ bắp căng cứng, mạch máu khó lưu thông, uể oải và mệt mỏi hơn. Các nghiên cứu phương Tây cũng chỉ ra rằng nhiệt độ nước không liên quan đến hiệu quả trao đổi chất. Uống nước lạnh chưa chắc khiến cơ thể phải đốt nhiều calo hơn nước nóng. Vì thế, để tận dụng toàn bộ lợi ích của việc uống nước buổi sáng, bạn nên chọn loại nước ấm ở nhiệt độ 20 đến 25 độ C là tốt nhất nhé. Nước trái cây, đồ uống có ga. Theo Gern Stock Insmack, nhiều người có thói quen uống nước trái cây vào buổi sáng mùa hè. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm có hại. Các loại đồ uống này chủ yếu chứa axit citric, có khả năng tăng tốc độ trao đổi chất, canxi, làm giảm hàm lượng canxi trong máu, dẫn đến thiếu hụt canxi trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tiêu thụ các loại đồ uống có ga, nước ngọt, trà, cà phê ngay khi thức dậy sẽ cản trở quá trình hấp thụ và tiêu hóa của dạ dày, ảnh hưởng sâu đến đường tiêu hóa. Điều trị tàn nhang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 khiến buổi sáng khi ngủ dậy, máu trong người có xu hướng đặc hơn bình thường. Vì vậy, uống nước muối mặn chỉ làm cho miệng bạn bị khô và cơ thể mất nước hơn. Bên cạnh đó, nước muối có thể gây hại cho những người bị huyết áp cao. Bạn vừa xem xong video. Uống thức nước này buổi sáng bạn sẽ già hơn 15 năm so với tuổi và hay ốm đau bệnh tật. Vẫn là sữa tươi nhưng kết hợp với thứ này, da trắng hồng lại còn hết mụn chỉ sau một tuần. Chỉ bằng cách thoa mặt nạ toàn thân với hỗn hợp pha trộn từ bột đậu đỏ và sữa tươi, da bạn sẽ càng mịn, sạch mụn, trắng sáng bất ngờ. Tác dụng làm đẹp của bột đậu đỏ Sử dụng bột đậu đỏ có tác dụng tăng sức đề kháng, chống nhiễm khuẩn, cũng như sự hình thành mụn trên da. Ngoài ra chúng còn thúc đẩy quá trình tái tạo nhanh tế bào chết, giúp da càng mịn. Trong đậu đỏ không chứa chất chua axit, nhưng lượng vitamin C và E lại vô cùng dồi dào. Tác dụng của vitamin C là khử gốc tự do, Nguyên nhân chính dẫn tới nếp nhăn và bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Vitamin E là yếu tố chống sạm da tốt nhất. Ngoài ra, đậu đỏ còn chứa vitamin B1, giúp thể lực từng tế bào khỏe hơn, tăng miễn dịch cơ thể và vitamin B6 giúp da láng mịn hơn. Chính vì bột đậu đỏ giàu những dưỡng chất trên nên bột đậu đỏ thường được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực làm đẹp. Tác dụng làm đẹp của sữa tươi Trong sữa chứa nhiều loại axit, đặc biệt là axit lactic có thể hòa tan các chất keo kết dính các tế bào chết trên da, nhờ đó có tác dụng loại bỏ lớp tế bào chết và thay thế làn da sần sùi bằng một làn da mới trẻ trung và giàu sức sống. Sữa tươi chứa nhiều chất béo, protein, vitamin và khoáng chất đặc biệt có lợi, không chỉ nuôi dưỡng và làm dịu da mà còn giúp làm da sáng, mịn và rất mát khi chạm vào. Cách kết hợp bột đậu đỏ và sữa tươi để làm đẹp tại nhà Chuẩn bị Bột đậu đỏ 50g sữa tươi 100ml, dầu ô liu, nước cam tươi. Trộn đều bột đậu đỏ với sữa tươi thành một hỗn hợp dệt, rồi cho thêm một vài giọt dầu ô liu và nước cam vào. Trộn đều tới khi hỗn hợp dệt, bột đậu đỏ sữa tươi và có thể kết dính trên da. Sau khi tắm xong, thoa hỗn hợp bột đậu đỏ sữa tươi đều lên toàn bộ cơ thể, massage nhẹ nhàng trong khoảng 15 đến 20 phút rồi tắm lại với nước ấm. Chỉ áp dụng một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy rõ sự cải thiện của làn da. Bạn vừa xem xong video, vẫn là sữa tươi, nhưng kết hợp với thứ này da trắng hồng lại còn hết mụn chỉ sau một tuần. Da trắng toát lại giảm ngay 4kg mỡ thừa nhờ uống ly nước này mỗi tối. Bạn chỉ việc thưởng thức đồ uống ngon bổ này là da trắng mịn, cân nặng giảm mạnh, ai nhìn cũng mê. Đừng chỉ chăm chăm vào việc bồi dưỡng bên ngoài mà hãy làm đẹp từ sâu bên trong, điều đó mới giúp làn da của bạn đẹp khỏe và chảy lâu được. Cũng không nên vận động quá sức, nhịn ăn thiếu khoa học, bạn cần kết hợp thêm bí quyết này nữa thì hiệu quả sẽ được đẩy lên nhanh chóng bất ngờ đấy nhé. Tước uống dưới đây chính là thứ thần dược bạn đang tìm, vừa giúp làm đẹp da, vừa giảm cân xuất sắc. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một quả chanh, hai thìa tinh bột nghệ, hai thìa mật ong, một quả táo, Cách thực hiện Bạn rửa sạch táo, đem gọt vỏ rồi cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn và ép lấy nước Tiếp theo, bạn cho nước cốt của 1 phần 2 quả chanh cộng tinh bột nghệ cộng mật ong vào cốc nước ép táo, khuấy đều rồi thêm 50ml nước ấm nóng. Thưởng thức một ly trước khi đi ngủ, ngoài ra bạn có thể uống cả vào buổi sáng nếu muốn. Công dụng đây là hỗn hợp để tốt giúp thanh lọc cơ thể hoàn hảo, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như dẹp tan nỗi lo bị đau dạ dày của bạn. Chúng sẽ cải thiện làn da nhiều khuyết điểm như xỉn màu, khô ráp, nhiều nếp nhăn trở nên sáng đẹp, căng bóng, kích thích tái tạo tế bào mới, điều trị nám da, tàn nhang, mụn trứng cá hiệu quả. Bên cạnh đó, chanh, mật ong, táo, tinh bột nghệ đều có khả năng tiêu hiểu chất béo, tăng cường quá trình trao đổi chất, không chỉ giúp giảm cân nhanh mà còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, rất tốt cho hệ tiêu hóa, chống lão hóa mạnh, kéo dài tuổi thanh xuân cho phái đẹp. Lưu ý, uống nhiều nước, bổ sung nhiều rau xanh, củ quả trong khẩu phần ăn hàng ngày và dành một tiếng vận động thể dục thể thao để thân hình thêm săn chắc, nhanh về dáng. Chúc bạn luôn xinh Bạn vừa xem xong video, da trắng toát lại giảm ngay 4kg mỡ thừa nhờ uống ly nước này mỗi tối. Uống nước này trước khi đi ngủ 2 phút, da trắng hồng lại trẻ ra cả chục tuổi. Không mất nhiều thời gian và thao tác chuẩn bị, Công thức dưới đây chính là sự lựa chọn xuất sắc dành cho bạn. Môi trường ngày càng ô nhiễm, thời tiết thay đổi thất thường do biến đổi khí hậu, tác động không hề nhẹ đến nhan sắc của các chị em. Bạn đừng nghĩ rằng da xấu, lão hóa chỉ vì tuổi tác thôi nhé. Vì nếu bạn không chăm sóc cẩn thận thì làn da sẽ bị xuống cấp một cách trầm trọng, xuất hiện vô số nếp nhăn, nám da và dễ bị xỉn màu dù bạn còn rất trẻ để khắc phục tình trạng các sợi collagen bị mất dần, giảm khả năng đàn hồi khiến da nhăn nheo, kém sáng thì bạn hãy làm đồ uống này dùng cho mỗi tối, không mất nhiều thời gian và công sức lại rất rẻ nữa đấy. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 3 quả chanh tươi, 100ml mật ong, 50ml dầu ô liu, một lọ thủy tinh sạch có nắp. Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn vắt nước cốt chanh ra bát, lọc bỏ hạt rồi thêm mật ong cộng dầu ô liu vào, trộn đều. Tiếp theo, bạn đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đậy nắp và bảo quản ở nơi thoáng mát hoặc tủ lạnh dùng dần. Cách sử dụng Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn lấy ra một thìa nhỏ, đem pha cùng 200ml nước ấm, khuấy kỹ lên và thưởng thức. Công dụng Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tiêu diệt gốc tự do, nguyên nhân gây ra các vấn đề về da, bệnh tật và ung thư. Bên cạnh đó, mật ong còn giàu vitamin A, C, E bảo vệ da khỏi tác hại của tia nắng mặt trời, làm tăng khả năng đàn hồi, giúp da trẻ hóa và chữa cháy nắng nhanh chóng. Đặc tính kháng sinh và chống nhiễm khuẩn của mật ong giúp điều trị các vết thương nhẹ, vết bỏng, bệnh ngoài da, duy trì độ ẩm cần thiết, rất tốt đối với da bị lão hóa và khô ráp. Mật ong chứa các axit alpha hydroxy như malic hoặc axit tẩy sạch da chết, cân bằng lượng nhờn, thúc đẩy sản xuất collagen và giảm thiểu các nếp nhăn. Chanh giàu vitamin C, axit citric cùng các enzyme có lợi. Chúng cũng có tác dụng chống lão hóa, thanh lọc cơ thể, cải thiện da trở nên trắng hồng, xóa mờ nám và sẹo thâm hiệu quả từ bên trong. Số ô lưu kích thích tái tạo các tế bào mới, giúp da trẻ mãi không già, đồng thời cung cấp độ ẩm để da không bị khô và luôn mềm mại, căng bóng. Bạn vừa xem xong video, uống nước này trước khi ngủ 2 phút, da trắng hồng lại trẻ da cả chục tuổi.